chân anh đi về chẳng còn ai mong được dặm mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt buồn rơi xuống đưa tay trái tim người gắm quê nhà giờ về đây lấy em đem vẫn cho

lời ngọt ngào người từng trao những những tác độc không màu thấm vào máu sâu vào não chỉ chết tế bào sẽ không đau ông hoa sinh ngày xưa vì người đã đi mà lụy tàn trà xanh kéo đèn mây mưa như chiếc tình mình đã ly tan dài ta chia tay tan phai giấc mơ một lý do anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta